Hôm nay Tâm sẽ đi khám sức khỏe lại để hoàn tất cái thủ tục sinh thẻ xanh thì cái việc khám sức khỏe này lúc ở Việt Nam mọi người đã khám rồi nhưng khi qua Mỹ này á thì tùy từng tiểu bang và cũng tùy từng hồ sơ mà sở di trú có thể yêu cầu mấy bạn khám lại hoặc là không thì nếu mà sở di trú yêu cầu mấy bạn khám lại á thì mấy bạn hãy đi khám nha cas.gov tìm bác sĩ nào ở gần khu vực của mình sống và đánh mã giúp cô vào trong đó thì họ sẽ hiện ra tên những người bác sĩ và mấy bạn thích bác sĩ nào thì hãy chọn bác sĩ đó sau khi chọn được bác sĩ và địa chỉ mà mình thích thì mọi người hãy gọi điện thông trên đó để đặt lịch hẹn cho mình thì mọi người đặt lịch hẹn nào mà thuận tiện cho thời gian của mình mình rảnh vào ngày nào rảnh vào lúc mấy giờ thì mình hẹn với họ bác sĩ bên đây thì nó đặt lịch hẹn nó đặt theo yêu cầu của mình thôi sau khi lấy hẹn với bác sĩ xong thì bác sĩ sẽ gửi qua email cho mọi người một cái giới hạn thì mọi người nhớ là luôn là cái giới hạn đó để tới ngày mà mình đi khám sức khỏe mình lấy ra cái giới hạn đó theo cùng với cái CD chụp X quang phổi và cái giấy chứng nhận người già ở Mỹ Nhân trọi của mình lúc còn ở Việt Nam thì khám sức khỏe bên đây cũng giống như lúc mọi người khám bên Việt Nam thôi thì mình nhớ đem theo giấy hẹn nè đem theo hộ chiếu và bạn nào mà có ID thì nhớ đem theo ID vì vào đó sau khi đưa cái giấy hẹn cho họ thì họ sẽ hỏi ID của mình còn như mình thì mình chưa có ID thì mình sẽ đưa cho họ hộ chiếu và sau đó thì cái CD chụp ít van phổi nè cùng với giấy chích người màu vàng của Nguyễn Nhân Trỏi nữa và mấy bạn nhớ em thay cái mẫu đơn Y693 vào theo luôn vì giống như mình á thì mình không biết cho nên mình không có đem theo cái mẫu đơn đó thì đến nơi bạn phải in cái mẫu đơn đó ra cho mình và mình bắt đầu ngồi điền còn mọi người thì mọi người điền sẵn ở nhà thì chỉ cần đem theo mẫu đơn đó vô trong đó và nộp cho họ là ok rồi chờ bác sĩ vào thì mình vào cái phòng đó mình ngồi chờ khoảng 30 phút thì bác sĩ mới vào thì trước khi vào bác sĩ sẽ gõ cửa trước và sau khi họ vào thì họ sẽ giới thiệu tên và họ thăm sức khỏe mình họ mình bao nhiêu tuổi và họ sẽ nói là bây giờ mình phải cần làm những xét nghiệm gì lại bác sĩ nói là phổi của mình bình thường và bác sĩ trả lại cho mình cái cd đó và bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho mình bắt đầu nghe nhịp tim nghe nhịp tim xong thì bác sĩ kêu mình lên lên giường nằm để cho bác sĩ kiểm tra bác sĩ hỏi tâm bao nhiêu tuổi đến từ nước nào rồi sau đó bác sĩ kêu mình ngồi lên giường để cho bác sĩ kiểm tra kiểm tra Casey quay hồn với Tâm Nghe nhịp tim của Tâm rồi sau đó khi Tâm nằm xuống để cho bác sĩ kiểm tra bụng Bác sĩ ấn vào bụng và hỏi có đau hay không Tâm có gia đình rồi phải không và có đang mang baby hay không sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ cứ mình ngồi dậy và bác sĩ điền vào đơn sĩ hỏi có từng làm qua phẫu thuật chưa thì các bạn lưu ý phẫu thuật ở đây là bao gồm cả phẫu thuật bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ nếu như mọi người có làm qua phẫu thuật thẩm mỹ thì nên nói cho bác sĩ biết nếu không họ là bác sĩ họ họ phát hiện ra thì họ đánh dấu ở trong đó là mình nói dối thì mình lúc đi phỏng vấn sẽ rất là mệt sau khi hỏi xong thì bác sĩ kêu hai ngày sau hãy gọi lại để xem có kết quả hay chưa sau đó có y tá vào và kêu mình đi theo anh ta thì anh ta đưa mình đi lấy nước tiểu và sau đó thì đưa mình ra ngoài vào phòng để thử máu lúc thử máu thì y tá có hỏi là bạn có sợ kim hay không bạn có sợ kim tim hay không thì sau khi mà họ lấy máu xong họ sẽ lắc lắc cái cái bình máu đó lên rồi anh ta lấy một cái miếng băng dính và quấn vào cái chỗ mà hồi nãy mình vừa mới lấy máu xong rồi anh ta kêu mình đi ra ngoài ngồi chờ thì trong lúc mình ngồi chờ á thì cái vị bác sĩ mà lúc nãy khám cho mình có ra hỏi thăm mình mà bác sĩ hỏi thăm sau khi hỏi thăm xong thì bác sĩ đi vào thì cô y tá mới kêu mình lên đóng phí thì phí lần này á khác với cái phí lúc đầu